Ở phần bài ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con tìm hiểu về nhân hóa. Vậy thế nào là nhân hóa? Chúng ta sẽ cùng đến với bài thứ nhất. Yêu cầu của bài thứ nhất Đọc khổ thơ sau và trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ dựa vào hệ thống câu hỏi và cô sẽ giúp các con nhận diện ra thế nào là nhân hóa nhé. Cô giới thiệu với các con bài thơ Anh Đom Đóm của tác giả Võ Quảng Bài thơ này dài lắm, cô chỉ lựa chọn hai khổ thơ để giới thiệu với các con thôi. Mặt trời gác núi, bóng tối lan dần, anh đóm chuyên cần, lên đèn đi gác. Theo làn gió mát, đóm đi rất êm, đi suốt một đêm, lo cho người ngủ. Nào, chúng ta sẽ cùng phân tích phần bài này qua hệ thống câu hỏi nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ nhất. Con đom đóm được gọi bằng gì? Trong bài con thấy ngay khổ thơ thứ nhất, con đom đóm được gọi bằng từ rất thân mật đó là anh. Trong bài tác giả sử dụng anh đóm chuyên cần mà từ đóm còn viết hoa nhé, như là tên riêng của đom đóm luôn. Như vậy, phần thứ nhất tác giả đã gọi đom đóm bằng từ để gọi con người. và sử dụng từ anh. Thế là vừa thấy thân mật này, vừa gần gũi này, lại cũng vừa trang trọng nữa. Chưa hết. Tiếp theo, tác giả đã sử dụng từ để nêu về tính nết hoạt động của đom đóm bằng từ ngữ nào. Tính nết được tác giả sử dụng rất rõ ràng đó là chuyên cần.